tâm Gym Yoga and Dance VIP nhất quận 12 và khu Bắc Sài Gòn. Đầu tư building hoành tráng. Bãi xe rộng rãi từ sân đến hầm. Sảnh tiếp khách sang trọng và tư vấn nhiệt tình. Nhân viên trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp. Khách hàng sang trọng lịch sự, văn minh. Máy tập nhập khẩu Mỹ hàng trăm triệu một chiếc, máy móc, dụng cụ đa dạng. Không gian tập luyện rộng rãi, gần 2.000 m2, thoáng mát, riêng tư, kết hợp giữa máy lạnh và khí trời. Hệ thống nhà vệ sinh đẳng cấp, chuẩn khách sạn 5 sao với nội thất đắt tiền, bồn tiểu 26 triệu, hệ thống phòng tắm, thay đồ, trang điểm chuyên nghiệp với hệ thống Sona hồng ngoại đẹp da và steam bath đầy đủ. Đầy đủ các lớp yoga, nhảy, group X, kickboxing, functional từ cơ bản đến nâng cao. Dịch vụ PT cá nhân chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm free nước uống, BCAA và nhiều tiện ích khác. Lệ phí siêu rẻ từ 400.000 cho gói giải hạn 3 năm hoặc 650.000 cho gói 3 tháng và nhiều gói khác ưu đãi sốc. Mở cửa từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối, bất kể lễ Tết tự hào là trung tâm có hạ tầng sang chảnh nhất và hệ thống máy móc thiết bị VIP khủng bố nhất Việt Nam. Building triệu đô, dịch vụ triệu đồng. 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Trung tâm gym triệu đô đẳng cấp 5 sao của Gym Chúa Duy Nguyễn.